thánh thơ từ thiên đình bài số ba sóng chào điển đông

biển đông dậy sóng bởi đã tới kỳ lệnh của thiên triều đang vào hồi kết dịch bệnh chiến tranh tung hoành dữ dội những kẻ có tội giờ đây phải trả bằng máu và mắt Trung Quốc khóc ròng bởi trời chẳng tha cho kẻ tà ma làm dẫn điêu đứng chỉ gì tật chứng muốn giành được ghế làm chủ bá dương thương cho nhân loại giờ phải đương đầu bởi kẻ nhiễu nhương bình dương nước diệt là con đường nhỏ dẫn lối đưa về một lũ tà ma khi nào cán qua chiến tranh bùng nổ dẫn đói dân khổ thì chuột trong hũ sẽ phải bỏ ra buồn lắm dân ta nước mất còn chảy đến hết cuối năm hãy lo tu học kính lạy ơn trên xin cho phận mình còn nhiều u tối còn lắm đa đoan cho nên phải chịu lầm than cảnh này xin cho con được thoát khỏi cái chết nạn đói cận kề con nguyện trí ân ân phước của trời nguyện không làm ác nguyện chẳng làm tàn nguyện chẳng trách ai chỉ lo phận mình sống đời đạo đức